động động đình tích tinh xưa đi thủy quốc quốc động đình để tam thái tử giang sinh đi đền rồng nhang long thành thắp một tuần nhang tấu về thủy Phù các các ban các tòa thiên đình chân đo diệm là tấu về cho tới vua cha độc đình vốn dòng là rơi thủy cung văn sớ dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên quan về tâu đối chép biên rõ ràng phê cho để thủy trường sinh trường sinh phê cho đệ tử trường sinh chư phu chư quý khang linh thọ trường phê cho dung mạch đôi đường khánh hội cát nhật đương thời ngày hôm nay nhỉ họ nguyễn trí thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tở vàng cánh sớ tở đơn lá trạng thỉnh phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhưng cao hơn bộ bá thí cô hồ nguyễn trúc thánh ngự đồng bắc ghế quan ngồi là ngôi quan ngự quyền quan phép quan quan về quan dáng đền dáng phủ chấp tờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đế đỉnh dưới quan hạ trình nam cung có nhờ mấy các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ nguyễn được lục tài tiến khang vật thịnh cậu uống các tiểu hiếu thảo trang ngoan học giỏi trong trốn gia chung được trên thuận giới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến thì trên lò việc thánh dưới gánh việc gia chung này quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho các quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính trị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát con ban khen cho bách gia chăm họ lục nhà làm nhà đấy thế bách gia chăm họ nhất tâm cửa anh em ta thì không sợ thiếu cái chi chi à. cầm cầm tu võ tổng tổng lường cao võ tổng tổng tổng lường thao bập bập sung sung chúng chinh chinh chinh quan lớn quan lớn tài cao bạc bao phen nhuộm đỏ hồng người sông pha trăm trần cũng biên tiếng đế ngàn thu với non sông trái giang khê an quan xuống biển à, lành giang từ quý địa danh lan đền thờ quang tan tía thiêu vàng lòng môn hồ bàn thạch bàn rất quý. đã dựng nước về thoại quốc một một cũng có phèn lấy ngọc lưu ly đùng đùng đùng dựng nước phép thời có ai đã sướng ca đàn hát đập thành thương ngâm phu huỳnh đàn tranh chơi bơi dòng dòng cân đài áo vào tôi 朦胧。 Thiên chữ quân nhị đạo tiên phong Tiếng chim kêu cờ Phật trong rong Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh lênh năm người đổ oan cũng nhiều giải sáng thế mạch mạch dấu châu vòng bài người đồ cho quốc thái dân an cầm từ sắc chỉ vua ban số sinh số tử từng niệm hàng ngày chúa phê đủ mọi bề tài kiêm trì văn võ trong triều đình nào có nhường ai lược lược thao thao lược toàn tài đinh thần tam tứ phủ nào ai dám đi chính chính sáng viên doanh ngân lai láng thành vầng hồng chiếu giảng an minh là con vua thủy quốc đồng đình đệ tam thái tử giáng sinh đền bẩm sinh thành tư thương oai già chất chất chính trị cương cầm cân nảy mực sửa sáng coi đời truyền man nổi dòng xích sinh bích binh hồ quân triều du lịch bốn ờ, phương loan